sáng, rộn ràng ưu đãi. Còn 1 triệu đồng cho chi tiêu thẻ tín dụng từ 5 triệu đồng trở lên vào các ngày đặc biệt 12 tháng 12, Giáng sinh 24 25 tháng 12 và ngày cuối cùng của năm 31 tháng 12.